rồi cái kèo uh, Iran thì mình cho cả anh em nằm cái kèo Iran thì Iran vẫn ăn cái tỷ số là 2-0 nha anh em anh em cũng húp được cái mã kèo này và cái kèo Liverpool thì mình cho anh em nằm trên thì Liverpool ờ, hồi đêm hôm cũng ăn được 2-0 anh em thì hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em ba trận đều ăn hết nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận vào ngày 4 nữa nha anh em đó là cái trận giữa Napoli và Lazio diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 4 tháng 3 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy rồi Napoli đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng với 65 ờ, điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó Lazio đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thì Lazio đang có 45 điểm sau 24 vòng đấu. Còn thành tích đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy Napoli đang có một chuỗi thăng hoa à, toàn thắng nha anh em, chỉ để thua trước uh, Cremonese với tỷ số 2 đều trong Copa Cup nha anh em. Còn bên phía uh, Lazio thì anh em cũng thấy Lazio đang có cái phong độ cũng rất tốt nha anh em chỉ 10 trận gần nhất chỉ để thua hai trận thôi thua trước Ala Atalanta và Juventus thôi còn còn lại là Lazio toàn thắng nha anh em thì còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của Napoli thì Napoli anh em thấy chơi trên sân nhà có cái phong độ rất là tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu của Napoli và Lazio thì anh em cũng thấy trong 4 trận gần nhất thì Napoli toàn thắng Lazio với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến 4 bàn luôn nha anh em. Thì cái, cái trận đấu gần nhất của Napoli và Lazio thì anh em cũng thấy rồi, Napoli thắng cách biệt với cái tỷ số là 2-1. Thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có đội hình dự kiến cho tất cả anh em. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á còn đây là cái tỷ lệ mà nhà cái đưa ra là Napoli đang chấp với mã kèo là một trái nha nè đang chấp với mã kèo 1 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em nên nằm cái của Lazio là nằm Lazio được chấp một trái nha anh em thì tại sao mình phiên tất cả anh em nên nằm mã kèo là Lazio được chấp còn tài xỉu thì tài xỉu anh em có thể vào đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha còn anh em nằm mã Lazio được chấp một trái thì mình sẽ vào cái trận gần nhất của Lazio và Napoli mình cho anh em xem cái lịch sử đối đầu gần nhất của Napoli và Lazio thì trận này à, Napoli thắng với cái tỷ số 2-1 nha anh em thì anh em thấy cái lúc đó Napoli đá đồng với Lazio luôn mà đá trên sân khách thì Napoli ăn với cái tỷ số 2-1 thì cái trận này mà Napoli lên chấp với mã kèo một trái thì anh em không nên nằm Napoli nha tại Napoli đang đứng trên bảng xếp hạng đang ờ, đứng đầu bảng xếp hạng với 65 điểm thì Napoli nếu có thua trận này thì sẽ cũng sẽ không sao nha anh em bởi vậy anh em cứ nên nằm mã kèo Lazio được chấp ờ, một trái nha thì anh em sẽ nắm chắc phần thắng hơn thì anh em thấy trong cái lịch sử gần nhất thì nếu mà kèo này anh em đánh cái mã kèo tài thẻ cũng được nha anh em hai này gặp nhau lần nào thẻ cũng nhiều hết anh em thấy trận đối đầu gần trước thì tới 6 thẻ luôn nha còn góc góc thì tới 14 quả thì anh em cũng có thể nằm cái mã tài góc hoặc anh em nằm cái mã à, lai vô được chấp góc nha anh em trận này anh em có thể nằm à, cái mã lai vô được chấp góc cũng được thì chắc trận này có thể là Napoli chấp tới um, 2.5 góc lần anh em có thể nằm mã kèo lai vô được chấp góc nha thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái mã kèo góc cho quà kèo thẻ cho anh em thì anh em nào mà muốn nhận được những mã kèo đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình tới khi nào mình có kèo chính thức và cái đội hình chính thức mình sẽ cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em luôn nha thì đó là cái phần nhận định của mình giữa trận Napoli và Lazio thì anh em nào đang xem á nếu mà trùng máu với mình thì anh em có thể đi theo kèo của mình còn anh em nào mà đang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 đây anh em có thể qua kênh này anh em xem những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì bên kênh này hồi qua mình cũng đã nhận định cho tất cả anh em ăn full kèo luôn nha anh em thì anh em thấy hồi qua mình có nhận định cho tất cả anh em bên kênh này là cái trận U20 Indonesia và U20 Iraq nha anh em thì cái trận này mình cho anh em nằm Iraq anh em cũng ăn và cái trận U20 tăng thì mình cho anh em nằm tăng nằm đội chủ nhà luôn thì anh em cũng đã ăn được cái mã kèo này còn MU thì mình cho anh em nằm cái mã kèo MU và mã kèo tài thì anh em cũng húp full mã kèo này thì bên đây hồi tối hôm qua là anh em đã húp được ba mã kèo với bên cái nick kia của mình cũng được ba mã kèo nữa hai bên là húp được 6 mã kèo luôn nha anh em thì những anh em nào mà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 à, bình luận và một lượt đăng ký kênh nha anh em anh em cũng tiện thể qua xem một cái kênh mới hai lúa số kèo của mình đó thì anh em có thể để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận luôn nha để mình có um, nhiều à, lượt đăng ký hơn mình sẽ ra video sau sớm nhất để anh em là người nhận được video sớm nhất luôn nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau